ở đây là nước ờ, hồng sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc à, nước hồng sâm uh, nhãn hiệu là SMS Bio Pharma yeah. Dạ. Đấy, của của nhà sản xuất là O2 yeah. Dạ. Dạ, thuộc uh, hiệp hội nông nghiệp Hàn Quốc nông hiếp yeah. thì uh, quy cách là có hai loại một loại hộp uh, 30 gói nhân 17 ml và một loại thứ hai nữa là hộp to gấp đôi yeah là 30 60 gói nhân với 70 ml. Thì cái loại 30 gói ờ, hộp 30 gói này thì một thùng là có 6 hộp. Còn một loại 60 ờ, gói như này thì một thùng là có 3 hộp. Dạ. Hai loại quy cách thì ờ, chiều cao thì bằng nhau, kích thước thì bằng nhau nhưng mà độ dày thì gấp đôi. Đây là loại 30 gói này. Đấy, hộp như này. này loại 60 gói này hộp là giấy gấp đôi Đây đây loại 30 gói thì trong một cái hộp nhỏ này nó có 5 gói yeah. loại 60 gói thì trong một cái hộp này nó có 10 gói thì gói là quy cách bằng nhau thôi 60 hay 30 gói thì gói bằng nhau hết nên đều là 70 ml yeah. thì à, thành phần như thế này từ hồng sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc hàm lượng rắn là 60 phần trăm dạ. tỷ lệ trong này hồng sâm là 0,15 phần trăm ngoài ra thì một số cái hỗn hợp thảo dược khác yeah. Dạ. như là nấm linh chi này cái cam thảo này rồi, rồi ờ, một số cái cái, cái, cái, cái dược thảo khác nữa và một số phụ gia FMS ờ, là nhà phân phối và nhà sản xuất là O2 bo hình thức rất là đẹp sách rất là tiện dụng biếu tặng hoặc là sử dụng đều rất là tốt gói đóng gói rất là chắc chắn sạch sẽ màu sắc trang nhã rực rỡ hàng nhập khẩu Âu tiếp thị và phân phối ờ, sản phẩm này toàn quốc hàng đầy đủ giấy tờ dạ. công bố chất lượng cho đến xuất ờ, ờ, VAT cho các đại lý dạ. xin cảm ơn hạn sử dụng là rất là dài nhé dạ. hạn sử dụng là 27 tháng 6 năm 2025 yeah.